thì uh, em sẽ hướng dẫn em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi được sau đây là cái bộ hột mà khách đặt em đã làm miếng dán vào mặt nhất một lát nữa khi mà cứ nhất về máy nó sẽ báo không có máy nó sẽ không báo nát chén mình chơi nát chén nào cũng được các bác nhá còn đây đây là cái nón mà em đã làm cái máy báo rung vào bên trong cái nón này Đó, rất đẹp thời trang luôn này các bác này khi đi chơi mình đội cái nón ở trên đầu thôi và coi mình như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi và như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ hột này hoàn toàn không tăng tích vì thời gian thời lượng video cũng có hạn vậy nên em xin phép bỏ qua phần test tăng tích cho các bác với cái bộ hột này khách đặt và mắn nhất nhất về máy báo không có không báo nhất thì mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không ạ riêng chơi tài xỉu gặp chén phản nó là chuyện bình thường rồi nếu như 10 chén thì cùng lắm cũng chỉ phản đến một hai chén thôi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 không dung là ở bên trong này sẽ không có nhất nhá các bác nhá với cái chén này các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh còn nếu không mà muốn chắc chắn hơn thì mình cứ bỏ qua bây giờ em sẽ dở lên cho các bác xem xem bên trong này có mặt nhất không này đó không có nhất nên máy sẽ không dung được chưa ạ máy dung này các bác này máy dung trong này trong này chắc chắn sẽ có nhất nhé nhất thì đánh gì các bác nhất xỉu đúng không ạ nó có nhất ra xỉu máy lại tiếp tục rung này lại có nhất xỉu tiếp này nó có nhất ra xỉu tiếp tục xỉu nha các bác nhá nhất này đó xỉu máy không rung